còn khi mình đã nhận ra mình là ai mình bình an với vấn đề đó tự nhiên là gì học xong rồi không phải học lại thế tự nhiên ta tốt nghiệp ờ, lúc này bắt đầu cài đặt gì ạ cuộc sống hạnh phúc đó cuộc sống dư giả thế nhưng có một điều cuộc sống mà quá nhiều ấy, có quá đòi hỏi về vật chất thì quay lại sao lại góp tay phá trường lại đốt trường không biết bọn trẻ con sau này đến học kiếp sau mình đi đâu phải trẻ con không biết có trường đến học không đó nên chúng ta lại động não đó nên chúng ta phải biết đủ biết đủ giàu tối thượng nằm chỗ này và khi các bạn hiểu được hiểu được về bản chất con người chúng ta là ai chúng ta đến trái đất để làm gì tại sao cơ thể chúng ta hay gọi là cái công cụ chúng ta cơ thể vật lý đó lại bị hỏng nguyên lý là do đâu tại sao cuộc đời chúng ta cứ học bài học học đi học lại ở một cái dạng gọi là không tốt nghiệp và có những người mà tại sao biết nguyên lý của sức mạnh tiềm thức hay gọi là cây đền thần trong mỗi cơ thể chúng người con người mà người ta ứng dụng được ngay nhưng lại bị nợ phước vào một thời gian đó một thời gian có thể ngay tức thì trong chính chính bản thân họ lại phải trả cái phước đó và những cái tai nạn có thể những cái gì đó xấu xa sẽ đến với họ nên khi chúng ta hiểu được nguyên lý này là chúng ta phải là gì học xong bài học để khi này khi đó chúng ta mới gì ạ mới trùng với tần sóng năng lượng rung động của vũ trụ ở trong tâm thức thì lúc này những cái tính cách bản chất xấu xa của chúng ta vô tình đã bị cài đặt trong quá khứ tạo ra tính cách của chúng ta được thay đổi hoàn toàn và lúc này chúng ta thấy mọi bài học đến mà chúng ta bình an với nó tự nhiên nó không đến nữa tốt nghiệp rồi mà học xong rồi ai mới học lại đâu và điều cái gì ạ không phải học lại thì bạn sống cuộc sống gì ạ nhàn hạ quan trọng là cái gì bạn đã chung với tần sóng năng lượng của vũ trụ lúc này các bạn ứng dụng ứng dụng về cái việc cài đặt trong tâm thức là xin gì được đấy xin gì được đấy và lúc này vũ trụ sẽ cho tất cả những cái gì chúng ta xin khi chúng ta chính là những đứa con ngoan nói sao nghe vậy đó giống như những đứa trẻ trong nhà chúng ta mà chúng ta chúng nó hợp ta hàng trăm đứa có đứa hợp đứa nào hợp thì chúng ta hay cho quà đúng không ạ vũ trụ cũng thế thôi còn khi chúng ta là những đứa mà chuyên cãi giả ra cho gì ạ có cho quà hay cho roi chúng ta hiểu nguyên lý này vì vậy khi muốn khi muốn đạt mục tiêu để đạt được thì chúng ta phải học được toàn bộ những cái bài học đó và đặc biệt chúng ta phải nhận ra những giá trị của bài học trong quá khứ và chúng ta đã biết đó là những người thầy thì chúng ta phải thực hành gì lòng biết ơn với nó với tất cả những bài học tiếp theo là nếu như muốn đặt mục tiêu giả sử chúng ta đã trở thành đứa con ngoan nhá nói sao nghe vậy nhá nghĩa là bài học xấu cũng đến nữa và lúc này chúng ta muốn muốn đặt mục tiêu cái gì cũng được mà theo với khả năng của chúng ta chúng ta phải có cái gốc nhá là chúng ta đang làm gì với ai đó chúng ta đang có cái nguồn lực như thế nào bên xung quanh